Okay, this is a potato, table potato here. Đây là khoai tây. và lột vỏ ra. Không. Lột vỏ mình ăn mình ăn ở trong. Đó, this is a potato. Just uh, do not throw away the the the skin, right? Potato skin. Okay? And you uh, put in uh, uh, later on you uh, you cook it and it's very good for your dye, uh, dye your hair, make your hair uh, black or whatever. Okay. Okay. They put in the here uh, in the pot. Uh, okay. Yeah. Pot and, and um, boil it, cool it with put some more water in later bao get uh, quarter cup à, bỏ một uh, bỏ um, đừng có bỏ cái uh, vỏ khoai tây này vỏ khoai tây rất tốt cho tóc của bạn à, giờ là uh, nấu lên nấu lên cho nó sôi rồi uh, các bạn có bỏ có thể bỏ thêm dầu dừa hay là à, mùi thơm gì cho thơm rồi sẽ ờ, bôi vào tóc thì khoảng chừng năm sáu lần như vậy tóc bạc tóc bạc đó, sẽ trở thành lại đen phải cần nhuộm thì trong cái ờ, thuốc nhuộm đó thì nó cũng cũng ờ, nó, nó tiết ra cái chất của khoai tây này ra làm thuốc nhuộm đại hàng ấy. I will uh, put some uh, sleeping palm in so the smell very good, very smooth. chiếc nước Canada à, cái này là khoảng 100 50 lít à, cho dân làm cho sức vô tóc khoảng chừng 5 à, lần là được rồi đã đủ à, không còn tóc bạc nữa so then out so take the juice put in apply to your hair five times. This one is uh, about 150 milliliter, so that's why this uh, apply for five times is good for your hair. Okay. Okay. Now it's uh, apply the Okay, you uh, this uh, whip there and this uh, dog in there. いね gì nhuộm đầu vậy đó nhuộm tóc vậy đó không à,